À, chương trình hôm nay thì chỉ với cái máy hàng sách tay thôi nha các bạn bất cứ cái máy hàng nào không cần thiết phải là tốt xấu gì cả chỉ cần với cái máy hàng thôi thì à, hôm nay mình à, chọn cái máy hàng này thì mình sẽ đưa nó về không ampe nha các bạn đây mình sẽ điều chỉnh nó về không ampe rồi mình sẽ tiến hành cho các bạn xem